tiến hành à, test thử máy à, thái mịn một đơn rưỡi băm đấy, chuối nó hơi già nên nó sẽ hơi sơ như này đấy, chuối nó hơi già Đấy. cái này thì bà con có thể cho gà vịt ngan ăn trực tiếp luôn hoặc là chúng ta có thể là trộn thêm cám thêm rau vào đấy đỡ phải câu ngồi băm ok rồi chúng ta tiến hành à, tháo cái dao ờ, tháo cái dao thu ra tháo cái dao thô ra ờ, tháo cái dao mịn ra và lắp cái dao thô vào ra thì ờ, chúng ta sẽ mở cái cửa ra thôi mở cửa ra dùng cái ờ, cửa lên 13 chúng ta mở cái trục ở giữa bên trong vậy đấy lưỡi dao bấm xong rất là sắc ta sẽ dùng cái cờ lên 13 chúng ta sẽ mở con ốc hãm ở giữa trục ra một tay giữ nữa sẽ lấy cái dao này rất là dễ dàng tháo lắp sau đó tiến hành à, lắp con dao à, thái thô vào đấy chúng ta cân chỉnh và chúng ta sau đấy à, dùng cái khóa 13 chúng ta khóa con ốc lại đây là có thể thấy này dao rất là dễ dàng tháo ra tháo vào như này đấy bên trong máy thì máy này sau khi làm xong thì bà con vệ sinh rất là dễ chúng ta mở ra chúng ta đưa nước chúng ta dội thôi đấy hoặc là đưa chổi chúng ta quét qua cái ờ, khung thép dày này đấy thì đảm bảo cho bà con sử dụng được lâu hơn rỉ xét nó dùng được lâu hơn đó thì ờ, sau khi ờ, lắp xong thì chúng ta sẽ ờ, quay thử cái dao không trước trước cái cấm điện để xem cái lưỡi dao nó phải băm vào cái thành không đấy sau khi quay thử mà không vấn đề gì chúng ta tiến hành test thử quay rất là êm sao có thể nhìn thấy đấy bắp khô bỏ dê ăn rất là đẹp con thu cho bò dê rất là ngon Đấy, thì bà con có thể ờ, chọn lựa là lấy ờ, băm thô băm mịn hoặc là lấy ờ, cả hai về để chúng ta sử dụng trong chăn nuôi